Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô xin mời các con cùng lắng nghe một câu chuyện cổ Grimm rất hay được mang tên Người thợ săn tài giỏi Câu chuyện như sau Xưa có một chàng trai đã học nghề thợ khóa Một hôm anh thưa cha muốn ra ngoài thiên hạ để thi thố tài năng Người cha bảo được con ạ, à, cha cũng bằng lòng thôi. Ông đưa con lên đường và cho con một số tiền. Chàng trai đi tìm việc làm. Nhưng chỉ ít lâu sau, anh thấy chán nghề và thích đi săn. Đang lang thang, anh gặp một bác thợ săn mặc quần áo màu lục. Hỏi anh từ đâu đến và định đi đâu. Anh bảo anh là thợ khóa, giờ không thích nghề ấy nữa, muốn học săn bắn không biết bác có sẵn lòng nhận anh làm học trò không? Bác thợ săn đáp Ồ có chứ Nếu chú thích thì cứ đi với tôi Anh đi theo Ở với bác mấy năm liền Và được bác truyền nghề cho Ít lâu sau Anh lại xin đi để tìm dịp thử tài Bác thợ săn trả công cho anh một khẩu súng hơi Súng này đặc biệt là bắn gì trúng nấy anh đi đến chỗ kia có khu rừng rậm, đi cả ngày vẫn chưa hết. Tối đến, để tránh thú dữ, anh leo lên ngồi trên ngọn cây cao. Khoảng nửa đêm, anh thấy ở xa có ánh lửa le lói. Anh nhìn kỹ qua đám cành lá, cố nhớ chỗ ấy. Anh lại lấy mũ ném về phía ánh lửa đánh dấu đường. Xong, anh tục xuống nhặt mũ rồi cứ hướng ấy thẳng đường đi tới. Càng đi tới, ánh lửa càng to. Lúc đến gần, anh thấy một đống lửa rất to. Ba gã khổng lồ đường xiên một con bò nướng. Bỗng một gã bảo, Tớ phải nếm xem sắp chín chưa. Gã xé một miếng, sắp đưa vào miệng thì bị anh thợ săn bắn một phát, thịt văng đi mất. Gã nói, Ôi chào, thế mà gió cũng thổi bay được miếng thịt mình cầm đây. Gã xé miếng khác, gã ghé răng vừa định cắn, lại bị anh thợ săn bắn luôn phát thứ hai, thịt văng mất nốt. Gã cáu quá, tắt gã ngồi bên quát. Cậu răng của tớ à? Gã kia cãi, tớ có răng đâu. Chắc tay thiện xạ nào bắn văng đi đấy. Gã khổng lồ xé miếng thịt thứ ba, nhưng gã cầm chữa chắc tay đã lại bị bắn văng luôn nốt. Mấy gã bảo nhau Người bắn rơi miếng ăn của ta Nhất định phải là tay thiện xạ Thật là cần được một người cừ như thế Cả ba gã gọi ầm ĩ Này, nhà thiện xạ ra đi nào Ra đây sưởi ấm, ăn no Bọn tớ không làm gì cậu đâu Nhưng nếu cậu không chịu ra Để bọn tớ phải tìm Thì lúc ấy xong đời cậu Anh bèn bước ra nói anh là tay thợ săn lành nghề, bắn gì trúng nấy. Chúng kể cho anh biết, ở trước cửa rừng có con sông lớn, bên kia sông có tòa lâu đài, trong có một nàng công chúa xinh đẹp, chúng đang muốn cướp nàng ấy. Anh nói, được, việc ấy dễ thôi. Chúng lại bảo, nhưng còn điều này, ở đấy có con chó nhỏ, cứ thấy người đến gần là nó sủa, mà hễ nó sủa là kinh động cả triều đình. Cậu có bắn chết con chó ấy được không? Anh bảo Được chứ, có khó cái gì, trò nhỏ mọn ấy Sau đó, anh xuống thuyền qua sông Lúc thuyền vào gần bờ, con chó chạy ra định sủa Anh bắn nó chết ngay Bọn khổng lồ thấy thế mừng lắm Chắc mẩm phèn này sẽ cướp được công chúa Nhưng anh muốn vào xem tình hình ở trong động tĩnh thế nào anh bảo chúng cứ đứng đợi, chờ anh gọi. Anh vào trong lâu đài, thấy yên tĩnh. Anh mở cửa phòng đầu tiên, thấy trên tường treo thanh kiếm bạc có đính ngôi sao vàng khắc tên vua. Bên cạnh bàn đấy có lá thư niêm phong gắn si. Anh xé thư đọc. Thư viết, ai lấy được kiếm thì chém ai cũng chết. Anh lấy kiếm đeo vào, rồi đi Sang đến căn phòng công chúa đang ngủ Thấy nàng đẹp quá Anh nín thở ngắm mãi Bụng nghĩ Người con gái ngây thơ thế Sao ta nỡ để vào tay mấy đứa khổng lồ hung bạo và nham hiểm Anh nhìn quanh Thấy một đôi hài dưới gầm giường Hài bên phải đính một ngôi sao có tên vua Hài bên trái cũng đính một ngôi sao Và có tên công chúa Cổ nàng quấn chiếc khăn lụa lớn theo kim tuyến, vạt bên phải theo tên vua với một ngôi sao, vạt bên áo trái theo tên nàng với một ngôi sao chữ vàng rực rỡ. Anh lấy kéo cắt vạt khăn bên phải bỏ túi. Anh bỏ túi cả chiếc hài bên phải theo tên vua. Lúc ấy, người con gái vẫn ngủ say, người như vùi kín trong áo. Tiện tay, anh cắt một mảnh áo đút nốt vào túi kia. Anh làm rất nhẹ nhàng, không động đến người nàng. Xong anh đi ra, để nàng ngủ yên. Lúc anh đến cổng, bọn khổng lồ đợi ở ngoài, tưởng anh đem công chúa ra. Anh gọi chúng vào, bảo, người thiếu nữ đó ở tay anh rồi. Anh không mở được cổng, nhưng cổng có lỗ hỏng, chúng phải chui mà vào. Đợi gã thứ nhất lại, anh túm tóc kéo đầu nó, chặt một nhát đoạn kéo cho cả người nó vào trong nốt. Xong anh gọi đứa thứ hai, chặt đầu nó, rồi đến đứa thứ ba và rất mừng đã cứu được công chúa khỏi tay kẻ thù. Anh xẻo lưỡi mấy đứa bỏ túi. Khi ấy anh nghĩ bụng, hay ta về cho cha biết những việc ta đã làm, rồi ta lại đi quanh thiên hạ, nhất định sẽ gặp vận may. Vua ở trong lâu đài thức dậy, thấy xác ba đứa khổng lồ vội chạy sang phòng công chúa hỏi ai đã giết lũ giặc. Công chúa thưa, Tâu vua cha, con ngủ say nên không biết. Công chúa dậy, định mang hài thì chiếc bên phải đã mất. Nàng nhìn khăn thấy mất vạt phải, nhìn áo cũng thấy mất một mảnh. Vua cha hội cả triều thần, binh tướng hỏi ai đã giết lũ khổng lồ cứu công chúa. Có tên đại úy chột mắt xấu trai đứng ra nhận liền Vua bèn phán gả công chúa cho gã để thưởng công. Công chúa thưa, Tâu vua cha, thà con bỏ nhà ra đi, chứ còn không thể lấy tên ấy được. Vua truyền, nếu nàng không vâng lời thì bắt nàng cởi trả hoàng y, mặc quần áo nông thôn rồi đuổi đi. Nàng phải tới một hàng nồi kia để ngồi bán nồi đất. Công chúa trả hoàng y, đến nhà hàng nồi hỏi mượn một số nồi, hẹn chiều bán xong sẽ trả tiền. Vua lại bắt nàng phải dọn hàng ngay ở góc đường. Xong, vua thuê mấy chiếc xe, sai đắng chạy qua sửa đám nồi đất cho vỡ hết. Công chúa vừa dọn hàng thì đoàn xe kéo đến cán vỡ tất. Nàng khóc nói, Trời ơi, giờ biết lấy gì đền cho nhà hàng. Vua muốn dùng cách ấy để buộc nàng lấy viên đại úy nhưng nàng lại đến hàng nồi hỏi mượn thêm chuyến hàng nữa Nhà hàng không chịu Bắt nàng phải nộp lại đủ số tiền lần trước đã Nàng về kêu khóc với cha Nói nàng muốn đi xa Vua phán Ta sẽ cho dựng một cái láng nhỏ ở trong rừng Người vào đó mà ở Người sẽ phải nấu ăn cho bất kỳ ai mà không được lấy tiền Láng dựng xong Ngoài cửa treo tấm biển đề Hôm nay không lấy tiền mai sẽ lấy. Công chúa đến đấy ở. Tin truyền đi chỗ nọ có người con gái nấu ăn không lấy tiền, biển treo ngoài cửa đề rõ ràng như thế. Tin đồn đến tai anh thợ săn, anh nghĩ bụng. Đây là dịp tốt cho mình, mình nghèo sơ sát, một xu cũng không có. Anh khoác súng, đeo túi đi. Trong túi còn nguyên những thứ đã lấy ở lâu đài làm vật chứng vào rừng, anh tìm thấy cái láng có biển đề. Hôm nay không lấy tiền, mai sẽ lấy. Anh vẫn đeo thanh kiếm đã dùng để giết ba gã khổng lồ bước vào xin ăn. Anh mừng rỡ thấy người con gái đẹp quá, cứ như tranh vẽ. Nàng hỏi anh từ đâu đi lại và định đi đâu? Anh đáp, tôi đi ngao du thiên hạ. Nàng thấy tên cha mình trên đốc kiếm, hỏi anh đã lấy nó ở đâu? Anh hỏi lại nàng có phải là công chúa không? Nàng đáp, đúng. Anh bảo, chính tôi ngày ấy đã chặt đầu ba đứa khổng lồ bằng thanh kiếm này. Anh lấy sâu lưỡi ở trong túi ra làm chứng, lại cho nàng xem cả chiếc hài, vạt khăn và mảnh áo. Nhận ra người đã cứu mình, công chúa vui mừng khôn xiết. Sau đấy, hai người về gặp vua. Công chúa dẫn vua về phòng riêng của mình ngày trước đoạn tâu để vui rõ. Chính anh thợ săn mới là người đã cứu mình và giết lũ khổng lồ. Vua thấy vật chứng rành rành, không ngờ gì nữa mới phán. Giờ mọi sự đã rõ ràng là điều rất tốt, ta thuận cho chàng thợ săn làm phò mã. Công chúa nghe phán, mừng vô hạn. Sau đấy, người ta cho anh thợ săn ăn mặc giả làm khách lạ. Vua truyền bày tiệc cưới, Khách vào bàn tiệc, tên đại úy ngồi bên trái công chúa, anh thợ săn ngồi bên phải công chúa. Tên đại úy cứ tưởng anh ta là khách mời đến. Ăn uống xong vua phán. Người có điều muốn hỏi để tên đại úy đoán thử xem. Có kẻ dám nhận đã giết ba đứa khổng lồ Người ta mới hỏi nó lưỡi mấy đứa ấy đâu Nó mà tìm thấy đầu lâu không có lưỡi thì thế nào? Tên đại úy tâu tất mấy đứa kia không có lưỡi vua phán nói sai rồi phàm là động vật giống nào lại không có lưỡi vua hỏi tiếp với kẻ nói sai nên xử lý thế nào tên đại úy đáp tàu phải đuổi ra ngoài cõi vua phán thế là nó tự kết án nó rồi người sai đuổi tên ấy ra ngoài cõi Công chúa lấy anh thợ săn, phò mã đón cha mẹ đến để phụng dưỡng, cả nhà đoàn tụ êm ấm. Sau khi vua mất, phò mã lên nối ngôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con thấy chuyện có hay không? Nếu hay, các con hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Phương Nhụy nhé. Phương Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp